Sử dụng thiết bị này, bạn có thể chế biến các món chiên, rán ngay tại nhà một cách nhẹ nhàng, chuyên nghiệp mà không phải lo ngại các vấn đề về sức khỏe. Với thiết kế độc đáo của nồi chiên, kết hợp luồng khí được làm nóng rất cao, lưu thông nhanh khiến cho thức ăn giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong và chín vàng đều nhau. Nồi chiên không dầu Laurente với nhiều ưu điểm, cấu tạo hai lòng phủ chống dính, không bám dính cháy khét thức ăn thiết kế cứng cáp và sang trọng với chất liệu inox bền chắc, dễ vệ sinh và an toàn cho sức khỏe. Màn hình cảm ứng các chế độ được cài đặt sẵn giúp dễ dàng sử dụng, thuận tiện và nhanh chóng. Cửa kính trong suốt, dễ dàng quan sát thực phẩm trong quá trình chế biến, phù hợp cả với người lớn tuổi. Đặc biệt, dung tích lớn vượt trội 16 lít, phù hợp cho gia đình từ 6 đến 7 người, lại tiết kiệm thời gian và công sức người nội trợ. Công nghệ chiên không dầu mới cho phép bạn chiên rán, nướng và quay thực phẩm nhanh chóng, ít dầu mỡ hơn so với nồi chiên thông thường, nhờ việc sử dụng ít dầu hoặc không dùng dầu. Cũng tạo ra ít mùi hơn và ít chất béo hơn, an toàn cho sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh béo phì, mỡ máu, thừa lipid. Nồi chiên không dầu của Lorente với mẫu mã sang trọng góp phần tô điểm thêm gian bếp nhà bạn, cùng rất nhiều công dụng khác, hứa hẹn sẽ là trợ thủ đắc lực của người nội trợ, tạo nên những bữa cơm chất lượng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm thiết bị gia dụng, tuy nhiên người tiêu dùng cần thông minh để lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được kiểm nghiệm nghiêm ngặt về chất lượng.